chung cư 58 Tây Hồ, Sun Grand City Quảng An Residency. Đây là một dự án nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt là những người thuộc giới thượng lưu, bởi vị trí quá đất địa của nó, cùng danh tiếng đã được bảo chứng của tập đoàn Sun Group. Tập đoàn Sun Group là một trong những chủ đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam. Các dự án mà Sun Group phát triển đều có tiếng vang trên thị trường không chỉ trong nước, mà còn trên toàn thế giới đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Có thể kể đến một số dự án như Sun Grand City Thị Khuê, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, Anahill, Cáp treo Phan Xì Vàng, khách sạn Marriott Phú Quốc Emerald Bay. Bởi vậy, khi dự án Sun Grand City Quảng An Residency ra đời, nó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư cũng như người mua nhà để ở. Sun Grand City Quảng An có thể xem là siêu dự án do chủ đầu tư Sun Group triển khai nằm tại vị trí kim cương của quận Tây Hồ. Dự án Sun 58 Quảng An được đánh giá là dự án chung cư cao cấp bậc nhất so với tất cả các dòng sản phẩm Sun Grand City mà Sun Group đã từng triển khai như Sun Grand City Thụy Khuê, Sun Grand City Angora Lương Yên, Sun Grand City Đăng Hạ. Khu phức hợp cao cấp đa chức năng Tây Hồ View tọa lạc tại 58 Quảng Bá, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội địa điểm đẹp bậc nhất của thủ đô Hà Nội bởi đây là vị trí cũ của khách sạn Tây Hồ. Không khí trong lành mát mẻ và tầm nhìn ra Hồ Tây đẹp bậc nhất của Hà Nội chính là điểm mạnh nhất của dự án căn hộ chung cư Sun Grand City 58 Quảng Bá Tây Hồ. Tại đây không hề có các dự án cao tầng, nên dự án chung cư Sun Group Quảng An sở hữu rất nhiều lợi thế. Cư dân tại dự án chỉ cần mất một vài phút để có thể di chuyển tới các địa điểm trọng yếu của thủ đô, như Lăng Bác, Hồ Gươm, các địa điểm vui chơi giải trí các khu hành chính, bệnh viện, trường học. Đặc biệt, từng dự án có thể dễ dàng kết nối với tuyến đường lưu thông ra sân bay quốc tế Nội Bài. Khu phức hợp cao cấp đa chức năng Tây Hồ View là tổ hợp khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ cao cấp, trung tâm thương mại đầu tiên mà Sun Group xây dựng tại thủ đô gồm 9 tòa nhà, một trung tâm hội nghị sự kiện rộng 1.400m2 cùng với trung tâm thương mại chung cư Sun Group Tây Hồ có thiết kế căn hộ cũng vô cùng ấn tượng, diện tích đa dạng với nhiều công năng sử dụng. Tất cả các mặt thoáng đều mở rộng để có thể đón gió và ánh sáng tràn vào trong căn phòng. Với thiết kế đa dạng về diện tích cũng như sản phẩm, dự án này sẽ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng về căn hộ của mình. Căn hộ một phòng ngủ studio, diện tích từ 45 đến 56 m2. Căn hộ hai phòng ngủ, diện tích từ 90 đến 107 m2.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 từ những đầu bếp chuẩn sao Michelin. Ngày 12 tháng 10 năm 2021 vừa qua, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Sun Group và The Ascot Limited là thương hiệu nhà điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú quốc tế lớn nhất thế giới từ Singapore. Mạng lưới dự án của Ascot trải dài trên 200 thành phố tại hơn 30 quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ. Theo đó, ba thương hiệu nổi tiếng The Great Collection, Ascot Residency và Citadine Elpas Hotel của tập đoàn Ascot sẽ là đơn vị quản lý, vận hành khu phức hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp, trung tâm thương mại đầu tiên mà Sun Group xây dựng tại thủ đô. Đây cũng là lần đầu tiên hai thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn Ascot là The Great Collection và Ascot The Residency có mặt tại Việt Nam.